Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì Còn nơi đây anh với em lầm lúc phải nghĩ Chẳng bao lâu sao chút ít những câu ngọt ngào Là cãi vã to tiếng như chưa yêu ngày nào Giận thương như nắng mưa thay sao vội vàng Rồi đổ lỗi mấy lý do đôi khi chẳng đáng Chuyện hai ta vẫn cứ đều đều lặp lại Vậy nên anh tính ra yêu nhau nửa ngày ta hay chọn lặng im Giờ mà chuyện nhẹ nhàng qua nhưng chỉ buồn lâu thêm Thôi cứ nghĩ gì nói ra về tình yêu đôi lứa Đam mê vẫn rơi lệ Và ta cứ hứa thôi gây nhau những chẳng thể Còn bao lâu nữa mới chấm dân những lúc ta nặng lời Cứ mãi giận hờn mình đánh mất nửa đời Hoặc vì yêu nên thế nhưng suy nghĩ đôi khi quá xa Gặp nhau đâu dễ duyên đôi ta như phép lạ dành thêm chút nữa quan tâm hy sinh ta thấy thành thay biết đâu mình còn phải yêu nhau một đời chỉ khi nói hết những khúc mắc bấy lâu tồn tại thì anh mới biết làm thứ dòng em sợ hãi và em cũng biết nỗi khổ tâm anh mang là gì để ta thôi không thở than thôi không lầm ly bên nhau ngày tháng qua nhiều gặp gỡ nhiều dịu em sau mọi chuyện chúng ta chưa xa nhau thật khó tin về tình yêu đôi lứa đam mê vẫn rơi lệ và ta cứ hứa thôi gây nhau những chẳng thề còn bao lâu nữa mới chấm dứt những lúc ta nặng này cứ mãi giận hơn mình đánh mất nửa đời hoặc vì yêu nên thế nhưng suy nghĩ đôi khi quá xa gặp nhau đâu dễ duyên đôi ta như phép lạ dành thêm chút nữa quan tâm hy sinh ta thấy thành thay biết đâu mình còn rồi mình vui như người tình yêu đôi lứa đam mê vẫn dễ lệ và ta cứ hứa thôi gây nhau nhưng chẳng thể còn bao lâu nữa mới chấm dứt những lúc ta nặng lời cứ mãi giận hờn mình đánh mất nửa đời hoặc yêu nên biết đâu mình còn phải yêu nhau một đời biết đâu mình còn phải yêu nhau một đời